like được hả lắc lắm hả đâu có là được cái gì đâu like bình thường rồi vô chị có đang like không đó mới mở <laughs> like đi ghi lại những cảnh highlight like <laughs> nhỏ à, ông ông bi lâu lâu chung vô chửi thơm chốn à <laughs> chửi <laughs> xong phải ở đây chứ diễm linh phạm trời đất ơi châu gia mẫn trời đất ơi thanh ờ, điền nguyễn cu cảnh nguyễn trung thành là thành trung em bé tầm bẫy cái đuôi nạn chọn như cục đá chết quỷ kia quá để đó luôn gom từ đầu tới đuôi luôn ờ vô đúng đúng nó nằm cục đá thay cục đá trời trời hết bảy trái vô cục đạn nổ <laughs> chết queo luôn ai biết chỗ nào có sẵn thì chị mình mua nha nó đủ đâu ra đâu ra đâu Ooh. Đây. Sống cùng lắc thôi, đó. Kìa kìa kìa. Này nhảy, nhảy đâu gần. Nhảy chỗ nào giàu nhất đây. Có chút ký nè. Thôi, kia chán nó bay nè, rồi bon nè. Để bon thằng khu này, khu này, khu này cho ông chọn trái à, với phải. Khu uh, nhà. Ra Ok. Ừ. Ok trời ơi tôi muốn kiếm cái em u lậu về chơi cho đỡ buồn quá chơi đánh giết tụi nó rồi chơi các kiểu à mà không có server nào mới mở dạ, hết chuẩn bị có server việt nam mới mở chuẩn bị mở kìa em u lậu em u lậu em u lậu ba kho đi chết rồi hả ba kho hả quá trời đông nhảy kìa nhảy đâu ạ à? qua đây chứ đâu ờ nó qua khu nhà không ông ơi vậy hả vậy ra công đi vậy chỗ nào lộc chỉ bị hấp diêm á hả cái chỗ nào cũng sẽ bị thôi ê à, tôi ra cái nhà ngoài đây đây Ê, chúng ta tách ra đi ờ. rồi ai tự lo nó sao nó thân đi rồi á đó kìa nhà nào tôi cũng quẹo cái đường mà cái nhà ngoài nè ờ nhà ngoài nè nhà ngoài nè nhà ngoài nè nè nè nè bỏ dấu ông đi bỏ cái dấu ông đi cho dễ nhìn tôi thấy nó đông quá tôi cũng ngán lắc quá bị ơi qua buổi tối lắc trời lắc thì chó phút bi phút phút bi bi ok vô chửi sao mất tiêu không chửi là phải ở lại nghe chửi lại chứ <laughs> chửi không tốt tắt à. đau lắc chạy mức xậy nè quá trời cỡ ờ, trong đó cỡ năm thằng ô năm tin là 10 thằng mở cửa đi rồi sẽ thấy cái cảnh đấy mở cửa hơi chậm đây có giáp hai chứ đây có giáp một á nhà hai nhà nhà xe có xe luôn à lắc kìa à, à, à. có xe luôn hả ngon ở bên cái nhà cái bên có giáp hai qua lấy giáp hai cho nó ấm ok đang kẹt ở đây à má thằng nào dính giết người ta kìa ô nó hai hai nè rồi xong hết rồi ông cái đó không được gì ông hưởng đấy đó lên xe do trời ơi nó mở cái cửa mắc ghét thiệt chứ cho lên xe giọt nào cái sụt gân là 10 viên đạn mua súng ờ đất quạt lắc lắc nét quạt thì nét tên kia lắc à trời ơi Ủa, mình đã sát dòng luôn hả? quá ghê vậy. Đâu, chết hai đâu. Đặt cái đây nè. Hết rồi, hết rồi, lụm giáp nó là đi. Đi. Đây. Đi đi. Đó, muốn lụm đi cua mình lụm đi. Xe nè. Đây. Vãi. Vãi. Vãi xe. Xe thì nó vậy này? Đi đâu giờ? Đây nè. Vô đi, vô vòng vòng luôn. Dạo không? Ừ, dạo vô vòng luôn bye bye kìa từ từ theo đó lâm hồn luôn á <laughs> truyền lời nha con với lộc phất phất lộc <laughs> ờ bye bye kìa à ghê vãi hả à, giúp nó đỡ đi nó đỡ đi nó đỡ nó đỡ con này đi có mẹ gì đâu không biết ờ máy bay bay xa quá à không thấy luôn không thấy à Hey! tiếp nha, không ừ. chạy vòng luôn này phải chỉ xe thôi chứ không ghét đó chưa chờ ghét đó chưa chưa chưa cho cái con này mở rộng luôn nè <coughs> hai ca không ghét đó khó bắn á wow hoàng lùm đi cây cây súng này cả. <sighs> quá trời đồ không đủ rồi gì đây ba lô một bên đây cho cái holo nè đâu con xuống. ủa cái đây còn để khoan khoan khoan giờ là nãy không nhận được cái ghép đó rồi đi nghe bây giờ này lắc quá ta à, đấy rồi nói Tức cáp mà đi đi Lẹ nè lẹ lẹ lẹ, giọt giọt giọt đừng hối đừng hối đó chơi rồi đó à, những thanh niên lúc giàu nghèo như gì à, bi coi uh, tranh thủ uh, xin phép rồi đi nha cuối về đi nha về chơi hẹn nhiếp rồi ra luôn rồi đó số sàn ốp sàn tự nhiên hai mình đi vậy Đấy. xe nhà xe xe xe vô xe vô xe vô hướng nào à, <coughs> hai hai trăm mười tôi bắn trúng mấy viên rồi cái xe đó đó đó đó nó bắn lại nó bắn lại nó bắn lại tôi bắn ok lại ok tôi. ok thấy rồi thấy xe rồi nó đắp bên hông xe tay trái mấy viên đau rồi đó Trời ơi, nhà này cũng không có gì hết cái điện nó bò vô ờ, ông, ông ở im nó đi ông nhìn nó bên, bên cái xe hư á thấy nó không chứ tiếng thôi chưa thấy à xả xe hư đúng rồi nó đã di chuyển từ xe hư qua cái cây mé cái đúng rồi nó cũng bị mò mò mò vô mò vô ấp á có ca nó có hàng xịn á thấy không ờ à, kìa nó mò thẳng nhau mà kìa cái nhà bên đó đúng không hai tầng đúng không không sao cái ờ, nó mấy thằng vậy sao cái dãy hành lang á dãy ngăn cách á hả hai thằng hai thằng hai thằng Ủa, tôi mới thấy có thằng ra có hai thằng hả tôi đâu có trong nhà tôi ra ngoài tôi cam lại nó bắn chúng nó không vậy chúng có viên hay viên gì à không có chúng đầu ak bắn lúc nào cũng cảm thấy nó nặng tay khó chịu chỉ thích bắn sắp AK bằng AK thôi chứ bắn sơ bắn khoảng 10 mét 20 mét là thấy cảm thấy đuối đuối xe nữa xe từ trên đầu xuống luôn đây nó ở à, xuống dưới đồi đồng bào là ờ. liên minh đi có cài đâu mà liên minh liên minh ở ờ, lắc lắm Thank you. oh. hello cho anh trời dạ, ơi bên hai đâu ờ, cái nó gì cái tên này ờ, không cái nick cái nick youtube là tên vậy thôi ờ à, nó chạy gần ngờ ở ngoài kìa đi luôn hả không không không không nó không đi luôn có những cái xe khác nó đang chạy ngời ngời thôi chứ nó không đi luôn yeah. xe khác tới xe khác tới xe khác tới Thiên minh đi có lead down nữa được bốn người không tôi đâu có cài đâu Thiên minh Ủa, cập nhật đi ờ. cập nhật nhanh mà chưa cập nhật với lại bản mới tôi còn chưa coi gì gì hết mà quýnh gì quýnh gì ông à, ông lộc đi chơi ờ, bản mới không coi chưa lộc vào ngồi ra rồi không có nhiều đạn để giỡn cái này là lão ơi em lão ơi sao giờ nó ngồi nó cam mình rồi xe xe dựng ở bên hông nhà ông đúng không xe đó là xe của mình ừ ra làm chiếm xe nó đi mình đi rồi xe nó đi ra, ra, ra phía sau nhà đi ừ, ừ. ba má cái chín tám nội ơi thì nó có ca mà tụi nó có ca hàng xịn mà không phải nó bắn tụi nào bắn nữa ra nhà chơi nó ở hy lộc nữa ôi vãi ai vậy ta bạn không hả hả tên trăm tên là trăm anh trăm anh à à hello trăm anh đi đi ra đây đây lẹ từ từ không từ từ không đạn đớm gì không có có gì hết trơn á bây giờ vô liều mạng chơi tụi nó giết người kiếm đạn còn không thì chết vậy thôi đâu đâu đâu ông đâu rồi cút vào đây leo lên một, một phát một leo lên là giọt liền lấy xe của nó đó à, mấy tụi này nó chạy vô thấy mình liền đó rồi lẹ kèn cái coi lầy nó có kèn nó cái được cảm ơn vì chiếc xe của bạn ấy vãi giờ này người ta đi ngủ hết ông ơi cái này bình thường tụi tôi bắn ờ, bắn chơi cho vui rồi chứ tôi bắn đâu có hay đâu mà ờ nó trong nhà nó kìa Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Trời ơi, mở cửa qua. Vãi. Đúng là ác nghiệt. Xe tới, xe tới, xe tới, xe tới. Lên lên lên lên lên lên lên xíu. Ồ, có giáp hai nè, giáp hai đây nè, cũng đi nè. Thấy không? Tôi cũng đâu có mất, tôi cũng đâu có mất giáp đâu ở khu này chưa ai lút hết con hai ồ vậy chứ ai ta trăm anh là trăm anh là ai dòng lộc tôi chưa ra tôi zombie thì tên là trăm anh vậy thôi chứ đâu có tên zombie thì cũng là tên trăm anh thôi mà trăm anh là ai đó là ai trong chúng ta Trinh quá Đó, Trinh đấy. Còn chơi anh Answer không hả? Hết rồi What? Không ai, không ai chứ, Chỉ còn một một vài người chơi thôi Còn mấy Nhưng người là... kia Không có phù hợp với mình Chứ không phải là mình chê nó cái gì Đồng ý em hay Em đẹp Thật sự là bỏ thời gian với nó thì Bỏ không nổi ông có thua đôi đất nữa không vậy ha thấy hú lụm cái nha không thiếu hả ờ thiếu nè cho cái đót à đâu à thank you quăng qua lại bớt mấy cái lục ra gấp hai cái đóng thì trời meo meo là mèo ô mèo à ờ mèo hỏi ông còn chơi không kìa đó ông trả lời đó nha ông hết rồi bỏ. mèo ơi bỏ rồi mèo ông còn gì anh giờ chơi giống như chơi uh, vui giải trí kiếm trò gì chơi nhẹ nhẹ quánh đấm giết người cười hả hê cái đu đeo theo đu đeo hết nổi máy bay kìa đi theo máy bay bắn lộn cho đã mệt quá ngồi nước ngoài không có đồ đạc nữa lộc còn giận không hả lộc còn giận không rồi giận vụ gì vậy là hết giận rồi đó không có gì đâu mà giận cái bình thường ở bên đây có cái đi à, đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi đi đi đi, chạy lên đây ướt luôn đâu không đâu à ok có hết đồ em luôn rồi tiền cho nó hai cây vàng nguyên liệu này nọ nó lấy hết cho nó nè biết về vô nhìn chẳng còn đẹp tại mấy bộ đồ office đó đâu có đưa được đâu bây giờ chị chơi Victor Rao với à, cái led and sụt Mobile hơi bị đẹp á <laughs> thấy rồi cái nó nó để là Let sụt 2 tàu lao nó tàu lao nó hai hết gì đâu mà rồi có gì không có gì không tôi dạo sơ qua có gì à, ờ, không mở cửa rồi ớ chưa chưa chưa chưa máu kìa lắm y không có mấy bình tôi có hai bình giờ lụm nữa là ba bình rồi rồi à, đang chê đạn bảy bảy đang thành bắn đang tính kiếm cái game nào xếp bên lậu cũng được vô đủ ờ, mấy anh em ờ, à, sẽ game yếu yếu một chút cũng được vô đủ anh em vô cài vô giết người chơi cho vui à, bên đây là chết ơi hả cái gì vậy m 16 à m sáu ak luôn này, lấy không tôi có m sáu rồi có m sáu gì bắn m sáu gì bắn ak luôn à ờ. okay đang đợi cái game công thành chiến ra mèo à mèo ơi mèo ơi mèo à. ô calai à tôi cho cái tay cầm nè ngon kiếm cái băng đạn gì đi thực tế thuộc game game được mình chơi na thì nó cũng không có ép một mình như thế về bên Ghana nó làm đủ trò hết Việt Nam nói chung Việt Nam mình hút máu chán trên nước ngoài bây giờ nó có hút máu đi chăng nữa ông có <laughs> không có nó bị chênh lệch về đồng tiền thứ nhất chênh là đồng tiền thứ hai là uh, nó cũng khó khăn khi nạp nên ta cũng hạn chế thứ ba dạ. là nó cũng không hút máu nhiều nó vẫn chưa đường cho ông sống được cái này này ừ. có vô kho không nhỉ? Có Ờ, à, tưởng nó ai vô kho chứ Thằng nào chạy cái tôi vậy? Không à Có người, có người, có người, có người, có người, có người Có người, có người, có người, nó đắp nhà tôi Má Má có hả? Bó tay thì chết Trong nhà chết Trong nhà tôi, nhà tôi, nhà tôi vãi lên lầu hả ừ trên luôn à nghe tiếng chạy tôi sao lần nào tôi núp cái cầu thang này tôi núp dở ghê ta à, tôi kiếm chỗ khác tôi núp tôi không núp cầu thang không là nào tôi núp cầu thang đó tôi cũng chết chơi cái, cái cái cầu thang cái kiểu nhà này từng nào tôi núp tôi cũng chết má nó chạy phạt phạt phạt phạt luôn á à, chắc chút buồn buồn kiếm cái buồn lậu nó đau về à, phá làm ta chút lên đau ông quý kìa hai ông trên đó làm gì ta ủ súng bắn lên đi cho nó ờ, có gọi là si quát lên đau ông quý có chơi được đâu mà si quát ê chậm chó của Ờ, chậm chó của ờ, ông ông ông ông ờ, ông ông, ông, hoàng kìa là sao hunter dog kìa khoan để tôi tôi chỉnh cái phòng lại được để mất công trời đi bây giờ mới vô vô youtube này như cho một lay ủa cái uh, cái duo đâu có tiêu ai chỉnh mất cái duo rồi ta mất cái room duo đâu tiêu rồi <laughs> con quỷ bi <laughs> tôi chơi lại lấy anh là nhờ coi stream chết đó hả ủa vụ gì tôi không giờ tôi có chơi lấy anh đâu y hello long long xịp lên cha nội long cũng dùng cái thời gian đó để đi qua thái phẫu thuật hay gì cứ lên cái sao qua đi kha sao qua đi cạp không à long long kiếm cái trò gì à, nhẹ nhàng à, đi giết người chơi long ơi thái tháng sáu á à Ê mày mèo không để ý chứ mèo để ý thấy cái vàng cái vàng chữ vàng với mốt ở trong ờ, trong discord không à, cái vàng đó là cái vàng hôi long á chơi đủ thứ game hết trơn game nào cũng chơi á lắc là sẽ được đâu lắc ồ tóc biến kìa internet ủa ông đâu mất tiêu rồi Long ơi Long à kiếm cái game nào đi phá đi giết người chơi không Long Long ơi Em cuối cùng đi tiếp đây Mèo ơi mèo à Nhảy đâu Vãi lỡ nhảy xuống đây ngã ba này rồi Tôi bị cái gì rồi Ờ à. Áp ca rồi Tự động táp ra đắp vô chi không biết nữa bon chen Ở chỗ là chơi bình thường tự động táp kia hai ba tim luôn chứ, có mình tôi tôi thổi ra chỗ này thôi chơi à. liên minh đó tại mấy ông nhiều chơi chi nhiều game chứ tôi thấy chơi vẫn là nói chung là vẫn quay về liên minh thấy chơi một mình chơi liên minh nhưng có bạn có bè thì cứ là vui chơi liên minh mà chơi một mình thì đương nhiên nó sẽ không vui rồi hay đồng đội không hợp ý rồi là họ vô gặp mấy người ưa nói nhiều ưa cào phím một hai câu lên là thấy không thích thấy là cái trận game đó là thôi rồi trời ơi gata gata nặng lắm trời nội ơi sao không thấy gì gata gata này gata phải chứ gata năm gata năm thì phải chịu rồi tôi thích giết người là giết người thật kìa người thật chơi chung trong game á bậy không phải thật ngoài đời với cha bậy bà là muốn đánh là bật đầu sáng lên đập đúng không ừ đúng rồi chơi vậy đó tôi thích chơi như vậy á đánh không lợi thì mình bỏ mình chạy thôi dạ, hôm qua chạy. mấy game võ long rồi đó ừ ờ à, đây coi game mà đánh nhau thích pk gì à rồi không được rồi cái nói là trận đó không được không anh sai phải từ giờ sau luôn nha ừ từ từ giờ cái để coi game gì mà thích bật đầu sát đánh gì cái đó mấy game em mua đó em mua lậu nè chơi lậu nè gió long mấy cái game đó nói chung là cũng phải cày cuốc game cày cuốc thì là tôi không thích em ô thì có thể cắm máy không cài thì rồi cắm máy nhưng quá điều không có ngồi nói chuyện với anh em nhiều được ngồi nói chuyện thì cực ngồi liên tục nó chơi gái gì mệt quá chơi game nữa gái cũng mệt thấy bà nội luôn em mua à kiếm kiếm cái em mua nào lậu lậu chơi đỡ buồn ông à, ông đăng à, gì 69 à, đăng 69 thì chơi cái cái trò võ lâm mobile rồi phải võ lâm mobile trở lâu rồi mới món còn chơi ta võ lâm vẫn còn mà hiện tại lâu lâu tôi thấy nét tôi cũng có một hai thằng chơi mà không võ lâm mobile kìa à, tôi lấy cái sạch gần tôi đi kiếm người tôi thuộc nè à. À. nãy nó nhảy xuống đây cũng hai ba tim rồi xong giờ không thấy ai hết trơn kìa đó mới nói nó bắn nhau rồi để tôi tí xong lên tôi giết người đây lấy máy bay lấy xe hơi xong lên giết người kha nè thấy bồ mẹ đâu rồi <laughs> rồi chết ồ má đóng cửa nữa hả chưa kịp lút trùng quỷ kia mà hàng đó đầu nó ban ra ta hết hồn nè hai bên mình đứng thuộc qua thuộc lại chơi vui bao hài luôn đừng, đứng gần chu cái đích nha ờ à, đứng gần mà chu đích ra làm gì chơi bên kia có một thằng nữa kìa mình giờ chạy đâu tiêu ta à mình đi mình liều mạng thì mình giết giết được mạng còn mình đi mình mình mình, mình núp á, thì mình mình chết tới chết lui để hiểu nổi ấy ấy thằng nào bắn gần vậy hai, bường cho lẹ đấy còn à, anh em vô rồi đó tí bọn ra phải hai con thằng kia có súng gì xịn không ý có chiếc xe kìa nè thằng này có m một nè đủ m bốn ba con chó này anh lụm đạn anh lụm súng thôi mà tụi bay cũng khó khăn thôi nữa à, để tôi được chiếc nó oh hello nhân lệ trời ơi kia hai thằng kìa đông như quân mông này chỉ gió trốn nhà rồi à, kìa kìa kìa kìa kìa đưa cái đứt ra hả đưa cái đứt ra đưa cái đứt ra bốn viên ngay đít gục ba viên vô mình gục một viên vô đầu gục thích bắn cái thằng K98 nãy hả? chó này nó bắt đầu nó bắn mình thêm rồi nó trên nhà đỏ này chứ đâu cái đoạn đúng fail luôn à đủ rồi thôi mình ngồi đây mình chơi theo kiểu gạt giò giờ dòng tới nó chạy thì mình bắn nó chết bỏ ừ. ngoài kia còn lọc nữa chạy đi thôi thôi thôi có mình bắn bốn tám thằng sao bắn chủ yếu gạt giò nó bắn chung hai người chạy tới chơi lui vui hơn <laughs> mấy thằng nước ngoài chơi ít khi nào là thấy lâu lâu có nhiều thằng nó cũng tự sát đó đó là lý do anh cha nào ờ, nói tiếng Anh tiếng Tàu sáng giờ mở nhà mà không chết bot á máy á chế độ tự động á quái ông nào mét vô á rồi ông nhấn cú pháp á nó nó nó nó, nó bật nhạc cho ông nghe bot hả là ừ. máy hả ừ mấy ông nói với tôi vậy đó rồi kìa Thế tôi thấy hàng khốn nạn nó chạy không tôi tôi không thấy hàng kia ta hàng kia ta cái thằng mà bắn tôi à Ờ hô hô má nhảy lên hàng rào vãi Thằng bắn mình đâu trời Thằng khốn nạn đó mày lo mày chạy đi mày còn bắn tao nữa rồi mày hỏi mày sao mày chết thằng con chó ok em phai chậu đạn đéo nổ nổ đéo thấm đi thi nó đẹp như vậy mà cuối cùng chết ta trời vậy nó không nó không bị nó không bị chó hả ta quay cái lưng lại mình không chó là đúng rồi sao nó không chó trời <laughs> vãi à, theo như theo như lý theo, theo như lý thuyết là cú đó sẽ chọi xuống chón đưa lưng ra không chó nhảy xuống bật auto ria chết giết được hai thằng tự giận rồi lý thuyết rồi thấy ghê lắm mà tự gì nhảy xuống chết ngắt địch cụ vãi cái nồi hai thấy cái ràng nó hụt mà tôi thấy nó cái à. góc nó chạy khúc kia rồi là tôi quăng xuống dưới rồi đó mà sao nó, sao nó không dính à hay là tại vì lúc vừa lúc nổ là nó núp xuống ta sao ta Để hiểu chứ lúc trước tôi chọn mấy thằng núp phía sau ờ, sau xe phục cái tôi nhảy ra là chắc xong liền mà chứ dính rồi ăn chón lâu lắm á nha ờ dính rồi ăn chón lâu như chó điên tôi bị mấy lần có ai chơi bu lậu không có ai chơi bu lậu đâu nó chơi lậu mà mốt bị bắt hay sao đâu có server lậu là cái server do một những cái cá nhân nào đó nó thích về game á thỉnh nó mua mấy cái sụt game á của emu á emu cái sụt game emu là bạn được bán rộng rãi nhất xong về nó làm admin rồi nó mở ra rồi nó mở ra mấy cái uh, reset ờ, vip rồi này kia đó rồi à, mấy thằng Việt Nam nào mà thích uh, bị quấn nhiều quá thích nạp tiền thì nạp tiền vô để mạnh nhưng mà tôi thường tôi không có chơi server Việt Nam tôi thường chơi server nước nước ngoài không à rồi tôi không thích không thích giết người theo kiểu bắn súng mà tôi bắn súng rồi có battle round này rồi bắt quá phải chơi battle round giống đột kích chi tôi thích mấy cái kiểu mà <coughs> mọi người chơi ngồi như thế này nè rồi đi farm gì đó đang đi làm này làm kia cái bị tôi ra tôi phá tôi giết được cái kiểu gì đó như vậy đột kích ngày xưa là tôi nạp tiền vô tôi quay uh, quay báo giờ quay cái ba z á quay không được ghét bỏ game luôn á hút máu như quỷ à. tôi có một mét đít sáu cây thơm sandwich ghi là như là 77 viên đạn á ghê ai cũng bỏ rồi tôi thích chơi độc kích ở chế độ gót thôi có bao nhiêu tiền như đó nó bán luôn bỏ vô cái chục triệu bán ra có hai triệu à sáu cây thông tin quyết nếu mà bây giờ mà cho tôi mà mà mà đủ sức ha hay ha tôi sẽ mở lại cái võ lâm truyền kỳ không thu phí giờ chơi không bán à, không bán đồ à, gọi là đồ xịn trong shop hút hít này cái các kiểu không bán bằng tiền hết để cho anh em nó tự cài tự này kia giống như võ lâm lúc mới về việt nam á tự cài đánh hơn xui má thằng cài ngày cài đêm nó thằng lâu lâu vô cài cái, cái lụm được cái vũ khí xịn xịn đánh con boss nhỏ nhỏ để mà được cái xịn bán ra tiền không à, phải cho nó hên xui dễ vui rồi đó rồi lúc đó ờ, mình có thể mình đứng uh, giao dịch mình đứng làm chủ giao dịch chơi thử game offline đi chứ game offline nặng lắm mà mèo ơi sợ game offline là tại vì nó nặng mà mèo tính chơi game gì mèo mèo chơi game gì chơi ngủ chung chơi cho vui Coi nó xong qua đường đi Phương chứ Lia Mita Mita Lia hả? Ok Vậy ăn mừng đi nè Đốt, đốt lửa ăn mừng không có có ông nào đủ chơi cái trò gì ni, ni ờ, automatic gì đó mà nghe đồn hình như nó nặng lắm là 4 d 2 là gì không thích chơi game online để được anh em nói chuyện chơi chung cho vui nói chuyện người rủ nhau đi uống lộn giết lộn chơi game offline ngồi tự sướng mình chắc xỉu à, gì mèo à, để ý cái trò led online đi mèo mốt nó ra mèo phiên bản tiếng anh phiên bản tiếng hàn tiếng hàn thì có rồi game có công thành chiến game có à, đồ sát tay bãi nhân lê có chơi trò gì không ta hay chỉ là là là là là, là chơi mấy cái game à, như liên minh à, máy bay máy bay máy bay máy bay kìa đất đi đất đi đất đi đất đi đất đi anh chạy anh lụm đất đi đất đi đất đất đất đất đeo đất, đất, đất, đất, đất, đất, đất, xe để sẵn chút đi săn hợp bắn lộn nha cho vui ủa cái nhà này tôi lút chưa ta nó đồ chơi fps à FPS giờ chưa có game nào mới ra trước uh, nó có giới thiệu một cái game cũng nói về thế chiến thứ hai dự định là cuối năm nay sẽ ra nhưng mà tới nay vẫn im hơi lặng tiếng nói chung chơi mấy cái game mà đề tài từ chiến tranh thế chiến thứ nhất thứ hai thấy nó ok à, còn mà mấy cái game mà cứ uh, cứ uh, sâu quá về cái khoa học viễn tưởng cầm mấy cái súng nhìn nó đầu lao chết bà nội luôn Let online hả hay là cái trò nào mèo Let online thì có phiên bản tiếng hàn thôi phiên bản tiếng anh chưa có còn à, còn gì à, dung nguyễn của của của mèo nè dung nguyễn của mèo là chơi uh, led gì sơ led sơ uh, bên uh, à, na kêu rủ rủ chơi hoài nhưng mà thôi trò đó chỗ đó thấy cái cảnh cảnh cái cảnh của nó thấy mệt quá à. cái trò thế chiến thứ hai là là là là con of ti nhiều lắm nhiều nhiều nhiều nhiều game nói về ờ, thế chiến thứ hai lắm con of ti thì hiện tại đang đình đám tôi kiếm là tối nay tôi ngồi tôi kiếm cái game MU của nước ngoài nào mà nó có người chơi đông đông tôi đau về ngày mơ tôi vô tôi cài tôi đi tôi giết người chơi tuy là mình không giết được mấy thằng mạnh thì mình đi hẳn hiếp mấy cái thằng nào áp ca treo treo máy á gà đập đầu nó chết có súng chưa có em 1 một hai k không AK hả dư dư súng thì tôi, tôi lấy tôi bắn chứ hiện tại đang à, không có đạn AK còn đạn AK một hai trăm mấy chục viên bắn thì chỉ cho lấy còn không thôi à, từ cái đó holo gì đủ chưa holo còn à lấy cách đó không trời ơi em mà một tôi nhiều đạn đến mức không thể tưởng được 300 viên rồi đang bắn gì ạ? À? M4 hả? M1, M1, không có m bốn Kiếm cho m bốn không ra Đây, xe Đu. À, chạy, chạy gì à, chạy, chạy ai bắn được nó Bởi vậy cái game này tôi nói là bây giờ mà muốn mà tôi vui thú với game này nữa là phải cho tôi cái gì không à, phải cho tôi miền tôi đi đặt miền lên mấy chiếc xe tôi chỉ ờ. tôi khoái chơi cái trò đó nhất luôn á ngày xưa chơi trò chinh đồ á bà nội tôi chơi con con cung thủ mà hệ bảy à, tôi đặt tôi đặt một chục lúc đó là bảy nó được cộng dồn chứ không phải giống như bảy nó không giống như bảy của temo bảy temo là không có cộng dồn còn bảy của nó là cộng dồn tôi đặt 10 cái bảy vô một góc góc nó nhỏ xíu à chỉ có một con ngựa với một thằng à, thằng cưỡi ngựa chạy qua được thôi mà quốc dương nước khác nó vượt qua được cái biên giới nó chạy tới cái đường của tôi đạp vô chúng có bảy tôi té ngựa má được lên tivi liền chùm suy nghĩ đã giết được quốc dương đường quốc nó thích thẩm du má, hai cái tên lên tivi tôi nói hả thì thường xuyên luôn đã chơi mấy trò đó tiếu có địch qua cái nó báo ý ao ý rồi kia ai giết được ai cũng báo tể tướng hay là quốc vương gì giết nó cũng báo rồi kia rồi đi uh, cướp ngôi cướp ngôi uh, ờ, ban hội nào mà mạnh nhất trong nước sẽ lên làm uh, chủ ban hội sẽ lên làm quốc vương, đó. rồi tể tướng rồi tùm lum tào lao tiếu mà cuối cùng nó cũng bị ảnh hưởng bởi vì thương mại quá Quái chết bắn AK không đâu yeah, dạ, trong trong uh, trong cà phê đưa tôi bớt đạn xanh đây ồ ờ, lấy AK đi ông ơi nè đạn nè trăm viên đạn trăm viên đạn bảy nè Đấy, cho lại trăm viên đạn xanh luôn nè đó à, nghe không đạn bảy nè cho vậy đó Rồi. có bằng đạn mở rộng như không chưa chưa có bằng đạn mở rộng kiếm cho tôi cái horo red dot cho tôi thiếu mấy con cái à có cái đó hai k trong cà phê á rồi đang kiếm cái uh, cái mỏ cái nào ủa đang đạn mở rộng của mini AK đâu sao không thấy AK đâu đó cà phê ở ngoài sảnh á trời đất ơi trời nó nằm chung với cái ờ, cái này không thấy phải nồi đó đó, đó. Ê, ê ê bo bo bo bo lấy xe đi đi đi nhà xe nhà xe nhà xe nãy giờ không để ý nhà xe tôi thấy rồi nhưng mà máu nước nhiều cứ từ từ cũng được ông có má bao nhiêu cái phết s hai cái phết s cho em hai cái nè Ủa mèo gì không? Mèo giờ không đang chơi lên sụt hay sao? Giờ đang ra ngoài đây đi mèo Có bao nhiêu nước? Ê! Xe xe xe xe xe xe xe Rồi ờ, nó chạy thuốc trong rồi Đi đi đi đi đi đi bắn cái mẹ luôn em mưu lậu á giết người có đóng chứ gì đâu mà tôi tải cái em mưu lậu về cho mấy ông coi chạy trước mặt chứ nó chạy trước mặt anh chạy thẳng luôn Ôi trời ơi Hết hồn Nó dưới đây nè Chứ không đâu trơn Nó chạy dọc đường nó kiếm ờ, Nó kiếm nó kiếm thuyền chắc luôn một trăm phần trăm với ông luôn Nghe tiếng xe chưa thuyền cái cái gì gì không không tôi nhìn lộn đi không đi đi luôn không không không lấy cái hiện này dụ tôi nó đi nó ra tới giờ kìa ông nghe tiếng xe không cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái lên cái lên à, nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô mở cửa gì vậy không cửa tôi mở đó ờ nó bầm máu chết trời ơi không có nghe ớp, đỡ ghê nó đâu ta à thấy rồi thấy rồi thấy rồi trong nhà trắng nhỏ nè nhà trắng nhỏ phía ngoài hả ừ ở giữa mấy nhà này nè ừ để tôi ra chứ. để nó nghe để nó nghe con con đâu bắn tôi ra phải trong nhà bơm máu đi ông bơm máu đi trong nhà trong nhà nó trong nhà nó trong nhà đụng vui kỳ này em bắn bắn ờ hồi đó gen z hồi xưa chơi rất là hút mạng nha nó mà chơi một cái tiệm net khóc khóc khóc khóc khóc rồng luôn á ở trong nhà đó đúng không ừ vậy thằng bồ kia của nó chết chắc rồi tao thì chạy xuống chào đạn chào đạn chào đạn thằng bò nó đang núp trong cái nhà chó sao đít ông nha ông nội nó cũng dám xuống nó thiệt luôn kêu nội đó kêu nội nó xuống giùm thử một cái này nếu có đồ đạn chọi cho nó ừ tôi cũng không có ấp nó chết đây đi thấp cái đường nó nó, nó nhảy Nói. đường cửa sổ nó, nó ra từ từ có chừng nó nhảy đường cửa sổ nó ra bỏ hai giây à Ruby ông chạy nó bắn à, sao nó bắn được cái thứ này ừ à đủ nó ra kìa xuống nước nước lặn lặn lặn lặn lặn lặn lặn lặn phải lòi nó bắn gì cũng trúng là vui sao? vui vui tụi má lò đầu lên chơi nó chó này quần hai anh hai cưng đừng kịp kịp kịp kịp kịp ok kịp ủa chết hả ừ tại nó tôi gần hết máu rồi vãi xác tôi có máu nhiều bơm máu rồi đi đi à, nó giết nó luôn được rồi tự động ông kêu đi tại máu nhiều mà không chết được tôi định tôi là ấp nó Trời hết nước máu nhiều lắm tôi á đạn rồi còn ai chơi chung với đâu chơi một mình ủa ông lộc ông dương ông chiến đồ cá đóng mà ta sao uh, chơi một mình được nước nhiều á lấy hết đi Lâm không về chơi trò gì ông Lâm đồ mà cái dòng cái dòng này là đéo biết được nó sẽ bo về đâu cái dòng này nó hơi điểu à đây biết không về rồi liên quân á hả mấy đứa gái nó không chơi nữa buồn trời ơi toàn hot girl không á trong nick liên quân nó toàn hot girl chạy, không chạy à. trước mặt rồi chết chết mặt thấy rồi à, thấy rồi à, thấy rồi à, thấy ờ à, tôi còn có máu bự một cái vậy trời ông ông lút xác tôi ông lụm ông lo nói chuyện không 4 <laughs> ít đồ nước quá trời nước luôn Để cái Đâu đứt bắn đục đục với mấy má Liên quân chơi là gái đầy luôn á, mà có điều quá chơi trên máy tính đó, nó bị hạn chế ở chỗ là di chuyển không mượt không có cơ động bằng chơi trên điện thoại mà chơi trên điện thoại á thì nó lại mau hết pin quá cái điện thoại nó bị chai pin mua mẹ cái máy tính bảng đi thôi trời ơi tiền không mua nói cha máy tính bảng tiền không chịu chịu ngoài nhiêu trời ơi thôi thôi mấy cái, mấy cái dạng mà chịu chịu mấy xài không có ngon xài cái cảm ứng đó ông vuốt vuốt một chút ông, ông, đập máy luôn á ừ, xài cái nhiêu hay bây giờ nó ngon tí hai triệu mấy ba triệu là ngon đừng có đừng có bon chen cái kiểu uh, à, ipad mini ipad thì thôi máy tính bảng nó khác ipad nó khác nha à, có thằng ở đây mình chơi hôm nay mình chơi theo kiểu đi săn người săn không được thì chúng ta chết vậy thôi hai thằng khốn nạn đó ở đây nè nó ở đâu ở đây nó đâu ở đây nè má khi nào bò cái buổi trời lại gần nó cái nó nã nhân cái ngay đầu chết ta ở đây có mấy chiếc thuyền luôn nếu mà bo bờ kia tôi vẫn có thuyền để tôi đi ông đăng á sơn trần ngọc sơn là ông đăng ông không giờ ông cũng chơi tùm lum trò hết trơn ông hình như ông đang chuẩn bị ông chơi cái gì gió lâm mobile á ông hỏi muốn qua ông rủ ơi là đủ má đừng đừng đừng đừng bắn anh à anh ai đã thấy tôi địt mẹ vãi nồi hết <laughs> vãi nồi tê rồi nha mày tê đầu rồi đó bay ờ ừ. má đầu vậy ta thằng đó bắn đó thằng đó núp ở đâu hay vậy đéo thấy chú đầu bên xe bên kia má đổi gió chơi game ma đi thôi tôi để dần sợ ma ngủ tôi chơi game ma tối sao tôi ngủ vãi cả nồi hồi xưa có mấy cái game mà tôi chơi là tới giờ vẫn còn nhớ những game nó hay gì mà nó hay không phải tưởng tượng được cộng đồng người Việt Nam nó đông đến mức mà tôi nói đi đâu là người Việt Nam tuy đó là server nước ngoài nó vui gì đâu vui những game đó bây giờ chỉ còn trong ký ức thôi à cái gì vậy nó cũng có một thời của nó Đúng rồi ông sống không mà bây giờ Việt Nam nó nó nó nó, nó hút máu quá chị không nói bực mình chứ đó nó làm nó cũng phải nói chung là ai làm gì cũng phải tính cho mình hết nó làm ra rồi nó phải tính lại hiếm hiếm cái kiểu mà hiếm hiếm có cái kiểu người mà nói chung là nói xã hội hiếm cái, cái kiểu người nào mà vì mà có cũng có sợ quá ấm người ta ngón tay thôi coi lại khúc nãy vẫn không thấy được nó núp ở ngay chỗ nào nó bắn tôi cái dịch vụ à, nó lách và nó bắn tôi ghê chứ đầu đầu người ta thấy hiểu một phát K98 vô đầu à. Đấy, cái này vậy đến đây là có đánh nhau là ừ. vô mẹ ok đâu được hết trơn á ok mua ba thêm lâu rồi không được phá phách ai trong game buồn quá cái lết anh sụt mà thiệt á nếu mà nếu mà muốn tôi chơi cái lết anh sụt là, cái lết anh sụt nó phải có đồ sát ngoài bãi à, lúc đó tụi nó đang làm này làm kia cái đứng chọt đít lên cái tôi chạy cái thằng á cái thằng lai hai á à, không biết mấy ông có biết trò đó không cái thằng đó nó hay ở chỗ này nè khi mà ông đánh người ta ông sẽ bị chữ tím nhưng mà người ta không đánh lại ông á mà ông giết người ta luôn á là ông sẽ biến thành chữ đỏ mà khi ông chữ đỏ ông bị chết á ông có tỷ lệ rớt đồ còn khi mà ông đánh người ta ông chữ tím mà cái thằng kia nó phản kháng lại á nó cũng sẽ chữ tím khi đó hai thằng đều là chữ tím thì hai thằng chữ tím quýnh nhau á thì thằng nào bị chết thì thằng đó bị thua thua thì bị mất một điểm bbb À, được, được thằng thắng thì à, thằng, thằng thằng thắng thì được thêm một điểm BB nói chung điểm BB đó cũng không có là gì nhưng mà chỉ là được cái là là là là sẽ so trình giữa hai thằng này kia thôi à, mà có nhiều thằng nó mạnh đó mẹ bà nó mặc cái bộ đồ đứng kế bên mình xong cái nó gõ đầu mình cái cớp nó sợ nó dùng cái kiếm nó gõ mình nó mạnh quá mình chết á tại mình yếu mà bà nó gõ mình cớp cớp cớp đéo chả dám làm gì nó luôn đứng nhìn nó hậm hực không làm gì được nó giờ quýnh lại nó, nó nó đâm một cái là chết liền à, không được chơi lâu quá rồi không được uh, không được bị ức chế còn bị hành hạ như vậy cái gì đây Đấy holo mình định tưởng cái gì giống như cái thằng hôm bữa lúc trước mà chơi lên sụt mà cái hai cái thằng mà nó đánh nó đánh tôi xong rồi cái tôi đánh cái mấy ông này chạy về đánh chung đó thì tôi cũng bị chết chứ cái gì đâu xưa vui chết vậy mà khi mà nó chết là bắt đầu nó cay cú nó lem lên tới trên chim nó chửi trời ơi mà được cái mình cũng thích chửi nhiều đó nữa à sướng người gì vậy ở đâu vậy cha à, lo nói chuyện không chạy nghe là không hay luôn không nói chuyện gọi <laughs> liền không chết chứ lo nói chuyện coi lúc mẹ đi ba tính ống chưa có ngồi đó mà nó hình thuần hình thuần đây có rồi ba 30 viên can Calai Có ai nhảy đây không vậy? Dạ? Nó nhảy ra bon công sao hết rồi Thuốc trong hả? Để tôi nhảy ra, ba, ra container tôi tôi tôi tôi nước chút qua. container tôi nước rồi, đừng ra nữa. Ủa gì hả? Ủa, nãy giờ dạ, tôi nói dạ, chuyện mà ông nước dữ vậy hả? Ôi bên nồi. Lưng, dắt trên lưng người K98 luôn. Ủa, vãi đùa tôi đang kiếm cái ít tôi lên nhà tôi cam nó đây ừ, nãy giờ tôi nhìn tôi tưởng đâu ông giác cây 686 sau lưng không nhìn đấu kỹ phải không 686 <laughs> ê cởi dậy đi ông trả cho nghe tiếng giống nhau chút tiếng lẹp xẹp chút Tụi nó bắn ngay có chết chóc ngoài rồi Ghê vậy Dám chạy bên đó luôn Về Cái trò cao bồi đó hiện tại nó đang um, Nó đang mở thêm nhiều chức năng Mở thêm map Mở thêm nhiệm vụ Nói chung là nó đang nó nó đang bị cái vụ mà bị trả trả tiền phí lại á cũng hơi nhiều á cho nên hiện tại là nó đang mở cho chơi gọi là cũng ờ, rộng rãi đó mà cũng phải nạp tiền tôi tôi bực mình cái chỗ đó của nó trời ơi bắt người ta mua cái cây gần cái triệu bạc trong khi á cái chức năng thì không dám mở cho người ta cái tối ngày đi đào vàng đào tới đào lui đào tới đào lui người ta còn ờ, phải đi ờ, trải nghiệm mấy cái ờ, chức năng như là săn thú này kia các kiểu tối ngày bắt ta đi đào vàng hoài má thấy nguyên cục máu trước mặt tôi luôn mà tôi không biết tôi dám lên lùm đây à, có nên có nên gì cục máu đánh đổi mạng sống không kia quá ôi ôi em m bốn kìa tôi thích tôi thích m bốn hơn ờ, m bốn đẹp Hello ông Dương Nãy giờ mèo đang ở trên đây nè ông Dương Nay tôi thắc mắc là tại sao ông lại để cho mèo ở trên đây mà mà ông lại không chăm sóc mèo kỹ vậy? nó đâu rồi ông thấy rồi thấy nó rồi nó đâu hướng e 75 đang trên công nó đang nhảy nhảy lướt lướt có rồi chơi chưa chơi đi tôi đang đợi nó ra đây k chín tám bốn x tôi đang đợi nó đi ra đây e đúng không rồi đó là hai tin chắc ừ, chắc nó giết chết một tin rồi đông vậy thấy một thằng trên công thôi rồi rồi nó qua bên đây rồi nó qua bên đây rồi nó qua hướng e rồi hai thằng hai thằng qua wow, con ba nè ngon cái ông dương giờ này có trang web nào hấp dẫn không dương ô, ngon, thấy cái tay cầm lượm cho tôi cái tay cầm hả giọng đó ủa mà nói thì đúng đâu lượm được tay cầm rồi đâu nó qua hướng NE nghe 30 15 ok nó chạy dưới con rồi mà không nghĩ lên công nữa thịt mẹ mày cái trò cao bò đó nó hứa hẹn sẽ nộp trò hay á nhưng mà có điều là ê kì kì kì kìa nó gần tôi thấy nó này kìa nó đang lụm cái cục máu hồi nãy tôi nói ấy tôi, tôi nó lụm cục máu chảy mất mẹ rồi kế bên ông đúng không ờ nó đang chạy hướng SE kìa à, à, à, à hàng áo vàng Ủa, đúng, rồi, đó, đúng, rồi, đúng rồi. đó là à, khác hả đó đó một thằng với miếng hướng 30 15 một thằng mà không biết là phải nó có chạy lần ngược ở đó không à thằng áo vàng là thằng trung công đó áo chuối áo chuối kìa qua lộ rồi qua lộ rồi hai thằng hai thằng hai thằng nó qua độ rồi nó qua lộ rồi nó qua, qua nhà lộ. nó qua nhà nó qua nhà nó qua nhà phải qua hướng ờ, một một năm mươi rồi nó qua một năm mươi ông ông cứ ở cuối bờ tường nó đi là thế nào ông gặp à cái gì nó từ bên lộ nào qua lộ này lộ trước mặt tôi luôn hả Ê, hướng 150 150 165 150 165 ừ nè trước mặt tôi luôn rồi ừ thì trước mặt ông mà thì nó chạy qua rồi hai thằng gia công sao chạy ngang qua rồi rồi kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa kìa ôi má ơi ông ông đứng đó ông ông thấy được tôi không vậy ok thấy không được một cái rồi bò vô bò vô ông có máu không vậy máu xịu à có một bịch à giết bao nhiêu rồi không có xe không? không quan trọng quan trọng giết người quan trọng giết người phải không ok ừ. từ từ đợi nó chạy tới là linh giết ông ơi kìa kìa kìa kìa hắn thăm hỏi long ông ông mua linh mà ông đi với mỹ đen rồi hả trời ơi mua linh là là là là điều dưỡng đó à, là nó qua đâu nó qua bên cái nhà nó qua bên cái nhà bên đó rồi đó ừ thấy rồi liên ổng là điều dưỡng đó ổng mà à. chơi với mỹ đen chim đen cu đen các kiểu là ổng có hết đó, đó. có xe trong cái gì không có xe à? nó bước tới là giết nó đi bắn bắn bắn bắn à cho thiệt cái xe đó nằm sao mình không thấy ta đúng rồi đúng rồi chết rồi đúng rồi sao mình không thấy chiếc xe đó trời nhìn cái cửa không thấy cái gì hết má sai rồi sai rồi à, à. nó chạy đường này là chết cha nó rồi chuẩn bị băng lặn auto sẵn rồi rồi sai rồi sai quá rồi cuối tuần tạo kết tâm lon đi chứ chắc sáng mai ủa chắc ngày mai tôi thử tôi tôi tôi tải cái à, cái cập nhật của nó về à, rồi. À, không có máu đơn rồi tôi coi thử à ông ba vai đất đã sụt đang nghỉ dưỡng chờ update à ồ oh. nghỉ dưỡng chờ update gì thôi chạy ra lộ đi ông ơi chạy dài dài ra lộ chúng xe dọc tôi không có máu me gì hết à, bắn chúng nó một viên luôn á đầu bị mát trong nhà trong nhà à trong nhà con ra má sao nó bắn cái gì mà e, <laughs> ôi dịch cụ à, ghét không chơi nữa đi ngồi à, kiếm cái em mua lậu về chơi cái ghét gì đâu bây giờ dạo này ông khỏe dương nguyễn tấn tấn nguyễn dương vãi nồi dạ em khỏe chơi game đều ha ông tự lấy hai cái máy điện thoại ông tự ngồi nói chuyện với ông luôn kìa vãi nồi thì chứ thôi vô discord nói chuyện ông nào thích thì vô discord nói chuyện đi dầu rồi ông tự ông ờ, chơi cái đó chơi cái trò hai hai hai hai điện thoại nói chuyện với nhau luôn phải tôi tôi kiếm cái em mua offline là tôi chơi ờ, tôi test thử đây rồi up stream tại đây nha anh em bye bye tôi vẫn ở trong discord có nào có anh nào có có link nào thì nhảy vô discord chia sẻ nha